Đình Hòa Bolero xin kính chào các bạn đã ủng hộ cho Hòa trong thời gian qua xin chân thành cảm ơn.